Trong quá trình tu luyện, mỗi chấp trước của con người đều cần tu bỏ. Trước khi thành Phật, thứ mà đường tăng lưu luyến nhất, khó buông bỏ nhất là gì? Tây Du Ký là một trong tứ đại danh tác kể về câu chuyện bốn thầy trò đường tăng tới Tây Phương Thỉnh Kinh. Trên đường đi, đường tăng phải đối diện với rất nhiều yêu quái đáng sợ, vượt qua không ít gian nan vất vả. Tuy nhiên tâm sợ hãi của đường tăng cứ lần lửa không tu bỏ được mãi cho tới trước khi ông hoàn thành việc chuyển từ người thành Phật. Về Phật tổ Như Lai và các chư thần đã thiết lập kiếp nạn như thế nào để ông tu bỏ tâm này? Làm sao để trừ bỏ tâm sợ hãi? Bên cạnh tâm sợ hãi, trước khi thành Phật, thứ mà đường tăng lưu luyến nhất, khó buông bỏ nhất rốt cuộc là gì? Tâm sợ hãi của đường tăng Trong hồi thứ 98, kể câu chuyện khi đường tăng tới chân núi Linh Sơn Ngọc Chân Quan Kim Đỉnh Đại Tiên dẫn thầy trò đường tăng đến chiên đàn thượng Phật môn Từ gian nhà chính quan Vũ xuyên ra cửa sau Đi lên linh sơn phúc địa của Phật giới Đi lên khoảng 5-6 dặm Thấy một con sông dài Nước chảy cuồn cuộn Rộng khoảng 8-9 dặm Bốn bề không giấu người Lúc này tâm sợ hãi của đường tăng xuất hiện Lo lắng làm sao để có thể qua được sông Đường tăng không dám qua sông Vừa khi đó Tôn Ngộ Không phát hiện một cây cầu Đường Tăng đi tới gần Nhìn thấy có một tấm biển đề lăng dân độ Tạm dịch thẳng tới trời cao Đây vốn là một cây cầu độc mộc Đường Tăng nhìn thấy vậy thì sợ hãi tới hồn bay phách lạc nói Ngộ không, cây cầu này không phải dành cho người đi Chúng ta tìm đường khác qua sông Hai người đứng bên cầu co kéo mãi Sa Tăng bước tới khuyên giải Họ mới buông tay nhau ra Tam Tạng quay đầu chợt nhìn thấy phía hạ lưu có một người đang chèo thuyền bơi tới, cất tiếng gọi to. Lên đò, lên đò, tam tạng mừng quýnh, nói, đồ đệ đừng cãi nhau nữa, có con đò đến kia rồi, thuyền không đáy. Ba người nhảy lên mừng rỡ, đưa mắt nhìn chăm chú, thấy con thuyền đã tới gần, hóa ra là một con thuyền không đáy. Cặp mắt lửa ngươi vàng của hành giả đã sớm nhận ra đó là tiếp dẫn Phật tổ, còn gọi là Nam Vô Bảo Tràng Quang Dương Phật nhưng chẳng dám nói ra, chỉ cất tiếng gọi, lại đây cắm sào nào. Trong giây lát, con đò ghé sát bờ, Phật tổ nói, mời lên, mời lên. Tam tạng thấy vậy, trong lòng sợ hãi nói, thuyền của ngài là thuyền hỏng không đáy, qua sông làm sao? Phật tổ nói, thuyền ta đây, thở hồng quang đã từng nổi tiếng, có ta đây chèo chống giỏi giang sóng to gió tả vững vàng không đầu không cuối bước sang cõi lành quay về gốc bụi trần chẳng bận muôn kiếp đầy thanh thản qua sông thuyền không đáy vượt trùng dương xưa nay cứu vớt muôn vàng sinh linh người tu hành cần buông bỏ tâm sợ hãi tâm sợ hãi này quả là không nhỏ cần loại bỏ để có thể vượt qua quan nạn này lúc này Tam Tạng quay đầu nhìn lại thấy trên sông có người chèo đò tới và gọi khiến đường tăng vô cùng vui mừng Nhưng khi chiếc thuyền tới gần hơn, ông phát hiện đó là một chiếc thuyền không đáy Tâm sợ hãi lại nổi lên, đường tăng sợ hãi hỏi Thuyền của ông là thuyền không đáy, làm sao có thể sang sông Lúc này, đường tăng vẫn mang nhục thân người thường Nên không biết đây chính là thuyền của Phật tổ Như Lai tới cứu độ Sợ hãi không dám lên thuyền Tôn Ngộ không vì vậy đã đẩy ông lên Lên thuyền rồi Đường Tăng vẫn sợ đến ngã xuống nước Lúc này người chèo đò Hòa tiếp dẫn độ sư biến hóa Đưa tay ra đỡ Đường Tăng run rẩy Thầm trách móc ngộ không Khi Phật tổ dùng lực đẩy thuyền Chỉ thấy trên sông có một xác người trôi bồng bềnh Nguyên văn truyện Ba người cùng đồng thanh họa theo lời Phật tổ Con đò được chèo đi trong chớp mắt đã dững dàng rời khỏi bến tim lăng dân tới bờ bên kia tam tạng quay người nhẹ nhàng bước lên bờ có bài thơ làm chứng rằng thoát rồi xương cốt trần gian tương thân tương ái dược sang biết bàn viên mãn thành phật thỏa lòng từ nay rửa sạch bụi trần lân lân đường tăng lưu luyến nhất chính là thứ này đường tăng dù đã có thân phật nhưng vẫn còn tâm chấp trước ẩn dấu cần tu bỏ những quyển kinh không chữ Nghe theo sự dặn dò của Phật Như Lai Hai tôn giả A Nan, Ca Diếp dẫn thầy trò đường tăng đi lấy kinh Khi xem xong tên các quyển kinh Hai tôn giả nói với đường tăng Thánh tăng từ Đông Thổ tới đây Có lễ vật gì tặng chúng tôi không? Hãy lấy ra đây để chúng tôi truyền kinh cho sớm Đường tăng nghe vậy nói Đệ tử huyền trang Đường xa tới đây Không chuẩn bị Hai tôn giả cười nói Hà Hà tay trắng trao kinh truyền đời, người sau đến chết đói mất. Hai tôn giả A Nan, Ca Diếp liền giao cho họ những quyển kinh không chữ. Nhưng đăng cổ Phật không muốn thầy trò họ uổng phí hành trình đi lấy kinh nên đem Bạch Hùng Tôn giả trổ thần uy quá thành trận cuồng phong cướp lấy những cuốn kinh không chữ đó dứt vào bụi rậm. Khi nhìn thấy những bọc kinh thư bị gió thổi bay tứ tung liền mở ra xem, thấy trắng phao như tiếc không có chữ. Phật tổ giải thích, đường tăng quay về gặp Đức Như Lai, còn trình báo A Nan, Ca Diếp. Phật tổ không trách tội hai tôn giả, còn cười nói, nhà ngươi cứ bình tĩnh. Việc hai người dòi lễ các ngươi ta đã biết rồi. Có điều kinh cũng không phải trao cho một cách dễ dàng, không thể lấy không được. Trước kia các tỳ kheo thánh tăng xuống núi cũng đem kinh này tụng hết một lượt cho nhà trưởng giả họ triệu ở nước xá vệ, giúp cho nhà ấy người sống yên ổn, kẻ chết siêu thoát, Thế mà chỉ lấy có ba đấu ba bơ dàn vốn của họ mang về thôi Ta còn bảo họ bán kinh rẻ quá Con cháu đời sau lấy tiền đâu mà tiêu Nhà ngươi tay không đến cầu Nên họ mới trao cho những quyển trắng tinh Quyển trắng tinh là chân kinh không chữ Cũng là những kinh hay Các ngươi là chúng sinh ở cõi đông u mê ngu tối Lẽ ra chỉ nên trao cho những thứ đó thôi Sau đó lại dặn dò hai vị tôn giả phải truyền chân kinh có chữ mỗi bộ chọn một vài quyển truyền cho thầy trò đường tăng Nguyên văn truyện Hai vị tôn giả lại đưa thầy trò tới dưới lầu ngọc gác tía Nhưng vẫn dòi đường tăng phải có chút lễ vật Tam tạng chẳng có vật gì dân Đành bảo sa tăng mang ra chiếc bát tội vàng Hai tay dâng lên nói Đệ tử xa xôi bần hàng Không chuẩn bị được thứ lễ vật gì Chỉ có chiếc bát này đến tay vua đường ban cho Bảo đệ tử giữ lấy dọc đường xin ăn nay xin kính dân tỏ chút lòng thành muốn xin tôn giả nhận cho chừng nào đệ tử về nước tâu lên nhà vua chắc chắn có hậu tạ chỉ mong tôn giả lấy chân kinh có chữ ban cho kẻo lỡ mất lệnh vua sai và uổng công lặn lội xa xôi vất giả chiếc bình bát tam tạng không có vật dân tặng nên bảo sa tăng lấy chiếc bình bát tử kim ra đường tăng vẫn luôn không ý thức được rằng chiếc bình bát này là đường thái tông ban tặng nhưng đó là vật của người thường. Đây là một chấp trước ẩn giấu, cũng cần phải buông bỏ. Tu luyện tới trước khi thành Phật, mỗi chấp trước của con người đều cần tu bỏ. Chấp trước sau cùng này thường đã tồn tại thời gian dài, mãi không tu bỏ được hoặc ẩn giấu sâu sắc. Thứ mà đường tăng lưu luyến nhất chính là cái bình bát. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Đâu mới là nguyên nhân thực sự khiến đường tăng lấy được chân kinh Câu chuyện đường tăng đi Tây Trúc thỉnh kinh đã trở nên rất quen thuộc và hầu như ai cũng biết. Nhưng cuối cùng, để lấy được chân kinh thì đường tăng cũng không có công năng gì đặc biệt. Nói về thần thông thì lại kém tôn ngộ không 10 dạng 8 ngàn dặm. Nhưng có một điểm mà chàng khỉ không thể sánh bằng đường tăng, đó chính là chính tính kiên định của ông đối với Phật Pháp. Đường tăng lấy được chân kinh là nhờ chính tính kiên định Tôn Ngộ Không vì làm chức bậc mã ôn thấp kém nhất trên thiên đình Sinh tâm đố kỵ mà đại náo thiên cung Trên đường thỉnh kinh, đồng một chút là nổi trận lôi đình Trong khi Phật Pháp giảng tu sửa tâm tính, giảng từ bi nhẫn nại Đây chính là khác biệt lớn nhất giữa Tôn Ngộ Không và Đường Tăng Đường Tăng đối với Phật Pháp thì có chính tính kiên định Có thể xả bỏ hết thảy mọi thứ nhân gian thậm chí là buông bỏ cả sinh tử, đối diện với tình huống nguy hiểm cũng không hoảng sợ. Cũng nhờ vậy mà đường Tăng mới liên tục gặp được thần tích trên đường lấy kinh. Huyền Trang tên tục là Trần Y, người câu thì Lạc Dương. Pháp danh Huyền Trang là Pháp sư Tam Tạng nổi tiếng thời đường, hậu thế gọi là Đường Tăng. Để tìm tòi nghiên cứu Phật Pháp, ông hành hương về phía Tây Nam Dạng dặm đến Thiên Trúc Cầu Pháp thời gian 19 năm. Phụng sắc lệnh của đường Thái Tông, Quyền Trang viết lại những điều mắt thấy tai nghe trên đường Thỉnh Kim thành cuốn Đại đường Tây Dực Ký. Cuốn sách của ông đã được chứng thực và công nhận. Tây Du Ký, một trong tứ đại danh tác cổ đại của Trung Quốc miêu tả câu chuyện lấy kinh của vị cao tăng đã lưu truyền thiên cổ. Theo ghi chép trong các thư tịch cổ, trong lịch sử xác thực có sự tích quyền trang tới Ấn Độ thỉnh kinh và trên đường đã trải qua những kỳ tích như vậy. Sự tích này cũng được ghi chép lại hết sức xác thực trong cựu đường thư và tân đường thư. Thích môn thiên lý chi câu Theo cựu đường thư ghi chép, Cao Tăng Huyền Trang họ Trần Thị, người Yển Sư Lạc Châu, uyên bác tinh thông kinh thư. Đầu năm Trinh Quán theo đoàn thương nhân tới Tây Dực, 12 tuổi ông đã xuất gia tại Lạc Dương, nhanh chóng đạt được cảnh giới cao thâm và dân du tìm hiểu nghiên cứu Phật Pháp. Ông được ca ngợi là thích môn thiên lý chi câu, ngựa ngàn dặm của Phật môn. Khi đó kinh Phật đều là được phiên dịch ra, nên cùng một phiên bản lại có sự sai biệt. Quyền Trang có rất nhiều nghi hoặc nhưng không có lời giải đáp. Sau đó có tăng nhân ở Thiên Trúc nói với ông tại nước Thiên Trúc có một ngôi chùa tên Nalenda, trong đó có Pháp Sư Giới Hiền, giảng kinh điển Phật giáo Đại Thừa Bstra, luận thuyết đồ sộ tập hợp vô số tài liệu xuất phát từ Phật giáo chính thống cũng như Đại Thừa, rất hay, có thể giải đáp rất nhiều nghi vấn. Vì vậy Huyền Trang quyết định tới Tây Thiên cầu Pháp. Khi đó pháp luật đại đường không cho phép tăng nhân đi sang nước khác. Vào năm Trinh Quán trong kinh thành xảy ra nạn đói, mất mùa, cho phép tăng nhân ra ngoài quá duyên khất thực. Quyền Trang nhân cơ hội này tới Tây Phương, vượt qua phong quả đài. Lúc đó, quan hệ giữa nhà đường và Tây Độc huyết rất căng thẳng. Thêm nữa đường tới Tây Dực rất nguy hiểm. Triều đình có lệnh không cho phép người dân vào Tây Dực. Suốt đường đi, Huyền Trang giảng thuật nguyên nhân ông tới Tây Thiên cầu Pháp cho những quan lại, tướng quân, ngăn cản ông đi về phương Tây. Sự quyết tâm của ông đã cảm động họ, nên họ để ông đi. Khi đó, cứ cách 100 dặm ở biên cương đại đường lại lập một phong hỏa đài, công trình truyền tin tức chiến tranh, giữa chúng đều là sa mạc, rất khó đi. Từ sau khi Huyền Trang ra khỏi Dương Quang, phải đi qua năm chốt như vậy nếu muốn lấy nước, chỉ có thể xuống phía dưới phong hỏa đài mới có nước. Khi huyền trang tới đài thứ nhất, đang chuẩn bị lấy nước thì một mũi tên bắn về trước. Ông liền hô lớn đừng bắn, ông là hòa thượng tới từ trường An đi Tây Thiên cầu Pháp. Binh lính nghe vậy đã chào đón ông vào thành. May mắn, vị tướng sĩ trong giữ đài này là một người tin tưởng Phật Pháp tên Dương Tường. Ông hạ lệnh lấy nước cho hòa thượng và nói tới đài thứ tư Có người thân của ông là Dương Bá Lũng Sẽ giúp đỡ Cao Tăng Kiệt sức trong sa mạc Đến đài thứ tư Người họ Dương đó nói Ngài không thể đi về phía trước Tôi biết người giữ đài thứ năm nhất định sẽ giữ ngài lại Ông ta cũng nói với Huyền Trang Phải đi vào trong sa mạc Có một nguồn nước ở một nơi tên giả Mã Tuyền phải tìm được nơi đó mới có thể đi qua sa mạc. Ông giúp Cao Tăng lấy một túi nước đầy để xuất phát. Theo miêu tả trong từ ân truyền, trong sa mạc đó không có chim bay, không có giả thú, chỉ dựa vào phân và nước tiểu của lạc đà cùng xương người chết trắng làm cục mốc. Trong sa mạc cũng thường xuất hiện ảo ảnh ma quỷ gió nóng rất đáng sợ. Kết quả Huyền Trang chưa tìm được giả mã tuyền, khi đang khát muốn uống nước, lại bị đổ hết Tại sa mạc nếu không có nước sẽ không thể sống Vì vậy ông chỉ còn cách quay về Lúc này đột nhiên ông nhớ tới tâm nguyện trước khi xuất phát Lần này đi Tây Thiên cầu Pháp Không lấy được chân kinh quyết không quay về Đông Thổ Ông chợt nghĩ Đúng vậy Thà rằng mình chết khi đi về phía Tây Ông quyết không thể vì muốn sống mà quay trở về Nghĩ tới đây Ông lại tiếp tục lên đường đi được bốn ngày năm đêm, không có nước uống, toàn thân ông nóng bừng. Khá tới không chịu nổi và toàn thân dường như không còn chút sức lực nào. Thần tích triển hiện Trong trạng thái ý thức đã không còn tỉnh táo, miệng vẫn còn đang niệm kinh văn. Cầu xin quán âm Bồ Tát cứu vớt. Ông nói, đệ tử lần này đi lấy kinh, không vì danh, không vì lợi, chỉ muốn lấy được chân kinh đại thừa về Đông Thổ. Hy vọng Bồ Tát có thể gia trì chính niệm. Cuối cùng ông hôn mê bất tỉnh. Tới đêm, một trận gió lạnh thổi qua khiến ông tỉnh lại và hồi phục lại chút thể lực. Ông muốn ngủ một giấc trong sa mạc. Theo từ ân truyện, khi ông đang ngủ thì mơ thấy một vị thần mặc áo giáp vàng đứng trước mặt, rất cao lớn nói với ông. Ngủ gì mà ngủ, mau đi nhanh lên, Ông tỉnh dậy, nhìn thấy một con ngựa, nên trèo lên cưỡi. Con ngựa đột nhiên phi như bay chạy tới bên cạnh một suối nước và ông được cứu sống. Khi ông đi tới nước Kế Tân, một nước tại Trung Á thời cổ đại, vì đường xá hiểm trở, thường xuyên có hổ báo nên không thể đi qua. Quyền Trang không nghĩ ra cách gì nên khóa cửa ở trong phòng tĩnh tọa. Tối đó khi mở cửa, ông nhìn thấy một lão tăng mặt đầy thương tích, toàn thân là máu, tới ngồi trên giường, không biết là từ đâu tới. Ông liền tới bái kiến và được vị tăng nhân nọ khẩu truyền cho một cuốn đa tâm kinh và để huyền trang đọc thông một lượt, đột nhiên thấy nước sông bằng phẳng, đường rộng rãi, không còn hổ báo ma quỷ. Đường tăng gặp cướp Huyền trang một mình đi về phía tây, trên đường trải qua vô vàng khó khăn nguy hiểm trèo đèo lội suối, có những lúc đi tới đỉnh núi băng tuyết chỉ có thể ngủ trên băng Trải qua hơn một năm rời Trường An cuối cùng cũng đến được phía Bắc Thiên Trúc và lưu lại một thời gian Trước khi tới chùa Nalenda ở nước Thiên Trúc, ông từng đi qua nước Aya Mục Hưng Lúc đó ông đang ngồi thuyền xuôi theo sông Hằng Đi tới giữa sông đột nhiên từ hai bên bờ xuất hiện thuyền của mười mấy tên cướp Mọi người thấy cướp thì vô cùng hoảng sợ nhiều người mạo hiểm nhảy xuống sông và bị chết đuối. Bọn cướp bao dây thuyền, yêu cầu mọi người cởi y phục và cướp đoạt hết tài sản. Quyền Trang là tăng nhân, không có gì cả, nhưng nhìn thấy ông chúng lại vô cùng vui mừng. Vì Cao Tăng có phong thái vô cùng oai nghiêm, bọn cướp tin vào tà giáo. Tà giáo đó quy định mùa thu hàng năm phải tìm một người đàn ông giết để tế bái vừa nhìn thấy ông chúng rất vui mừng Chưa bao giờ nhìn thấy một người có tướng mạo phi phàm như vậy nên chuẩn bị giết ông Bọn cướp bắt đầu lập đàn tế bên bờ sông Hằng Cao Tăng không chút sợ hãi vẫn đã tọa nhập định Bọn cướp nhìn thấy ông rất bình thản nên càng tôn kính Tâm từ bi xuất ra làm cảm động chư thần Sau khi huyền trang nhập định, nguyên thần, linh hồn của ông bèn ly thể khi đó ông phát nguyện Lần này đệ tử cầu Pháp không thành công, hy vọng có thể tới Phật quốc, đến thiên giới nghe Pháp Sau đó chuyển sinh lại nhân gian để đi cứu độ những tên cướp đã giết mình Sau khi ông phát nguyện này, tầng tầng lớp lớp trên bầu trời đều xuất hiện Bồ Tát đang mỉm cười Thiên nguyên thần ông tới thế giới Phật quốc, tại nhân gian nơi mặt đất là cảnh tưởng vô cùng đáng sợ Đột nhiên tứ phía mây đen gió lớn nổi lên Nhổ tung những cây cổ thụ Đất cát thổi tung bay khắp bầu trời Các con thuyền hai bên bờ sông đều bị lật ngược Sóng to gió lớn vô cùng nguy nan Nhìn thấy như vậy Những tên cướp nhận ra rằng mình đang chọc giận trời đất Nên vô cùng lo sợ Có người nói vị cao tăng này không thể giết Có thể đây là người từ đông thổ đại đường đi thỉnh kinh Lúc này huyền trang xuất định Ông thấy những tên cướp dứt bỏ đao kiếm một bên Quỳ trước mặt ông Cao Tăng bèn thuyết pháp cho họ Sau đó những tên cướp dứt bỏ hết những đồ chuyên dùng đi cướp bóc xuống sông Hằng Họ tiếp thụ ngũ giới và hướng tới ông hành lễ rồi mới rời đi Cuối cùng ông có thể bình an tới thánh địa Phật giáo Đường tăng đến chùa Nalenda Nalanda là trung tâm nghiên cứu Phật học nổi tiếng thời Ấn Độ cổ. Đây là thánh địa huyền trang không quản khó khăn bôn ba dạng dặm tìm tới. Người đứng đầu của chùa là đại sư giới hiền đã hơn 100 tuổi. Mọi người gọi ông là chính Pháp Tạng. Các tăng nhân đưa huyền trang tới bái kiến đại sư. Ông cung kính hướng tới đại sư hành lễ. Sau một hồi hàng huyên, đại sư bảo huyền trang cùng các cao tăng ngồi xuống Đại sư hỏi ông Người từ đâu tới? Quyền Trang đáp Tôi từ đông thổ đại đường xa xôi tới Mục đích là đến học kinh điển Phật giáo Đại Thừa Ioji Grabmi Estera để hoàng dương Phật Pháp tại Đông Thổ. Nghe tới đây, Đại sư xúc động rơi lệ. Lập tức bảo đệ tử cũng là cháu của ông là Giác Hiền kể cho chúng Tăng và Huyền Trang nghe câu chuyện ông từng mắc bệnh 3 năm trước. Giáp Hiền là một vị cao tăng hơn 70 tuổi. Ông kể, chính Pháp Tạng có bệnh phong thấp, mỗi lần phát bệnh đều thống khổ không chịu nổi. Ba năm trước bệnh phát tác vô cùng nghiêm trọng khiến người không muốn sống tiếp nên dự định tuyệt thực. Khi xuất hiện niệm đầu này, ông mơ thấy có ba người tới tìm. Một người mặc áo màu vàng kim, một người mặc áo màu xanh lục, một người mặc áo màu trắng bạc có nghiệp thì phải chịu khổ để hoàn trả Họ nói với ông Trong kinh điển mặc dù có thuyết pháp khổ tu Nhưng không có chỗ nào dạy người ta tự đoạn tuyệt sinh mệnh Loại thống khổ ngày hôm nay của ông Chính là nghiệp tạo từ đời trước Cần cố gắng nhẫn nại chịu đựng để loại bỏ tội nghiệp Như vậy mới có thể tránh được thống khổ như vậy trong đời sau Chính Pháp Tạng dội dàng hướng tới họ bái tạ Lúc này vị tiên nhân mặc áo vàng kim chỉ vào vị mặc áo xanh lục mà nói Đây là quan thế âm Bồ Tát Tiếp đó chỉ vào vị mặc áo trắng bạc nói Vị này là từ thì Bồ Tát Chính Pháp Tạng nói Tôi vẫn luôn hy vọng có thể chuyển sinh bên cạnh Bồ Tát Không biết có thể được hay không Từ thị Bồ Tát đáp Chỉ cần ông toàn lực hoàng dương Phật Pháp Thì có thể thực hiện được nguyện vọng vì thiên nhân mặc áo vàng kim giới thiệu mình là văn thù Bồ Tát và nói với ông Ta biết ông định tự sát, vì vậy cố ý tới khuyên can Chỉ cần ông có thể truyền bộ kinh điển Phật giáo Đại Thừa Iogigrapmi STRA này tới nơi chưa ai biết tới mình sẽ tự khỏi Mọi thứ đã được an bài Tiếp đó lại nói với ông Ông không cần chủ động cử người đi truyền bá Chẳng bao lâu nữa sẽ có một vị cao tăng đại đường tìm tới ông thỉnh giáo Ông ấy sẽ mang bộ pháp này hồng dương càng lớn hơn Ông nhất định phải đợi và truyền dạy lại Nói xong ba người biến mất Chính pháp tạm tỉnh mộng Và điều không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra Từ hôm đó bệnh phong thấp của ông khỏi hẳn Chúng ta nghe thấy những lời của Giác Hiền đều tấm tắc thấy vô cùng kỳ lạ Cao Tăng Huyền Trang trong lòng bối rối, cảm thấy buồn vui đang xen lẫn lộn. Ông nói, nếu quả thực là như vậy, đệ tử nguyện cố gắng hết sức, nỗ lực học bộ pháp này. Giới hiền đại sư lại hỏi, ông đã mất bao nhiêu thời gian để tới nơi này? Huyền Trang bấm đốt ngón tay tính toán, từ mùa thu năm trinh quán xuất phát từ Trường An, tới khi đó vừa đủ 3 năm. Kỳ lạ hơn giấc mơ của Đại sư Giới Hiền cũng xảy ra 3 năm trước đó Sự trùng hợp về thời gian khiến họ càng ngày càng tin duyên phận giữa họ là thiên ý Họ minh bạch rằng Thời khắc tương phùng lúc này đã được sắp đặt từ rất lâu Họ đều là những người mang sứ mệnh thần thánh Thần tích tái hiện, đường tăng trở về nước Quyền Trang ở trong núi Trượng Lâm cùng với thắng quân luận sư người nổi danh cũng như đại sư giới hiền, học tập 2 năm. Một đêm nọ, quyền Trang có một giấc mơ kỳ lạ. Ngôi chùa Nalenda trong mơ vô cùng quang vắng, có mấy con trâu nước buộc tại đó. Nhưng xung quanh không thấy bóng người. Chỉ thấy xuất hiện một vị thần tiên mặc áo vàng kim trên lầu gác xuất hiện trước mặt. Ông muốn tiến lên lầu lại bị vị thần tiên ngăn cản. Vị thần tiên mặc áo vàng kim nói ta là dân thù Bồ Tát, tội nghiệp kiếp trước của ngươi vẫn chưa hết, không thể lên đây. Sau đó lại chỉ ra bên ngoài và nói, ngươi hãy nhìn ra ngoài kia. Quyền Trang thuận theo hướng Bồ Tát chỉ, thấy bầu trời đỏ bừng ở bên ngoài chùa. Toàn bộ thôn xóm đều ở trong biển lửa. Quyền Trang đang muốn mở lời, Bồ Tát nói, ngươi hãy nhanh chóng về nước đi. Thời gian từ giờ tới 10 năm sau, Hoàng đế Ấn Độ Hasa sẽ băng hà Khi đó Ấn Độ sẽ có một đợt biến động lớn, hãy nhớ kỹ Sau khi tỉnh giấc, Cao Tăng kể lại giấc mộng kỳ lạ với Thắng Quân Sư Thắng Quân nói Nhân thế vốn vô thường Sự việc Bồ Tát nói với ông trong mộng rất có thể sẽ xảy ra Đối Bồ Tát đã chỉ điểm như vậy, ông hãy tự lo cho mình Mười năm sau, đại sứ Dương Huyền Sắc của đại đường tới Ấn Độ, vua Ha Sa quả thực đã băng hà. Sau đó còn xảy ra việc Dương Huyền Sắc mượn binh, bắt giữ phản thần sát hại vua. Lời kết Câu chuyện đường tăng đi thỉnh kinh đã được khắc họa lại một cách sống động trong tác phẩm Tây Du Ký. 81 nạn cần phải trải qua, không thiếu một nạn nào mới có thể thỉnh được chân kinh. Nhờ chính tính kiên định và Phật Pháp